chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình Và dạ, mình là Sò đây Hôm nay lại là một ngày cuối tuần nữa rồi Thì như đã hứa Mizelo Mission Gold Plus Tèn tèn tèn Phần đầu á, thì mình đã quay cái cảnh độc hộp rồi Thì mình đặt mua bộ màu này ở Kita Art Shop trên Shopee Với giá là 69k cho một bóc kết Mezilo 34 màu 0,5ml Dĩ nhiên thì uh, là mình giật deal với Shopee thì mới có giá đó nha Ừ, dạo gần đây thì bên kita sale nhiều quá cho nên là mình cứ bán máu để mà mua màu hoài <laughs> Thôi, không dài dòng nhiều lời nữa, mình sẽ cùng nhau bắt tay vào phần à, swatch và review nha đầu tiên thì à, mình nói luôn là mình ở đây thì mình chỉ có thể mua cái bóc kép thôi bởi vì à, giá thành của màu thì nó khá là đắt Ừ, theo như mình tìm hiểu trên Shopee và các shop bán họa cụ thì giá trung bình cho một bộ màu 12 màu 7ml là tầm 600 cho tới 800 ngàn Còn bộ 12 màu 7ml là hơn 2 triệu cho một bộ Eo đắt ghê Đây là màu nước đến từ Hàn Quốc và là dòng màu cao cấp với một cái bảng màu sắc rất là tươi sáng độ đậm đặc và cái tone màu thì cực kỳ cực kỳ cực kỳ chói lóa luôn màu thì được trộn thủ công với những cái pigment là những cái bột màu các bạn chất lượng cao và cái dung môi rất là tốt cho nên là cái chất lượng thì khỏi phải bàn ha uhm, với lại đây cũng là một cái dòng màu à, kiểu à, professional nữa có nghĩa là dành cho hạng họa sĩ chuyên nghiệp á cho nên là về chất lượng các bạn cũng không cần phải lo <laughs> đó là những cái thông tin mà mình tìm hiểu được ở trên mạng và từ các shop ha Hmm, nhưng mà đây là cái bài review của mình cho nên là mình sẽ nói những cái gì mà mình nghĩ về cái màu này ha Ok à, Đầu tiên phải nói là màu thật sự là rất là tươi, rất là sáng, chói mắt Chói nổi mà mình nghĩ là uh, Van Gogh Một cái hãng màu mà nó đã rất là tươi, rất là sáng rồi Thật sự nó cũng phải chào thua luôn à, ờ, thực sự thì mình từng đăng một cái bài hỏi các bạn ở trên ờ, facebook của mình nghĩ như thế nào về cái màu Michelin này thì hầu như tất cả các bạn đều bị ấn tượng bởi cái độ tươi của nó thực sự là màu rất là tươi luôn hầu như là các bạn đều nói là màu rất là tươi rất là đậm đặc là cái chất màu thực sự là nó hoàn toàn khác biệt luôn á tuy là màu tươi sáng là như vậy nhưng mà so về cái độ trong thì ờ, Van Gogh mình thấy là nó trong hơn rất là nhiều Ừ. bạn nào xài van gốc rồi thì có thể thấy là dù van gốc màu rất là sáng nhưng mà vẫn rất là trong rất là tươi không hề bị đục luôn còn với Michello thì à, mặc dù không có trong như là màu van gốc nhưng mà Michello cũng không hề bị bột và bị đục các bạn có thể thấy trong bảng màu mà mình swatch thì màu không hề bột một chút nào luôn điều này thì Michello làm tốt hơn dòng màu của dòng màu Power Band rất là nhiều mình lướt trên mạng thì mình thấy là hiện tại thì có những shop đã bán màu Michelin này lên tới 125 mã màu Wow, một con số không hề nhỏ đúng không? À, coi bộ thì về độ đa dạng màu sắc của Michelin thì cũng không hề thua kém Hobiin, Paruben hay là Wana và các cái dòng màu khác đâu Wow, màu thế này thì à, thật sự là <laughs> quá trời quá đất luôn á màu sắc tươi sáng bản màu thì đa dạng nhưng mà giá thành thì quá cao làm cho mình phải <laughs> thật sự là chưa nghĩ đến cái chuyện mà sẽ đầu tư một bộ full cái màu này luôn à, nhưng mà mình nghĩ là với những cái bạn mà muốn mua bộ màu này mà mua pocket thì có vẻ là sẽ ổn hơn vì thật sự là cái chất màu nó rất là đậm đặc luôn mà khi tô thì mình chỉ cần dùng một ít màu thôi là đủ rồi thành ra là 7 ml thì có lẽ là rất là nhiều luôn á à, khuyến khích các bạn mua pocket thì sẽ tốt hơn nếu như mà bạn muốn thử xài cái màu này ha review sương sương như vậy thôi à, các bạn có thể tìm mua màu này ở các shop họa cụ trên Shopee hoặc là trên các trang web bán họa cụ của các shop ha ừ, mình rất là hay recommend cho những bạn nào mà thích tông màu tươi sáng nè ừ, màu lại là của hãng họa sĩ chuyên nghiệp nữa có nghĩa là professional á cho nên là nó chất lượng thì khỏi phải bàn rồi khỏi phải bàn cãi luôn ha ừ, nó lại còn tiết kiệm nữa so với lại việc mua một cái bốc cách full 7ml thì mua một cái bốc cách khoảng tầm 1ml đã rất là đủ cho các bạn xài khá là lâu rồi đó nếu như mà bạn nào muốn đầu tư thì có thể mua thử một cái bộ bóc cách Michelin ha phần review của mình Mình cùng nhau tán nhảm nha à, Mình thấy có một số bạn comment hỏi mình ở trên mấy cái video trước của mình á Là vì sao mình không vẽ full body Dạ, thật ra thì mình có vẽ full body Tuy nhiên là mình không có quay video cho các bạn ở đây Vì sao? Một tranh half body của mình nếu các bạn chưa biết thì mình mất khoảng tầm từ 6 đến 8 tiếng để mà lên full hết từ character có nghĩa là nhân vật đến background có nghĩa là cái phong nền ở đằng sau thì cái thời gian như vậy thì thật sự rất là có thể nói là lâu rồi đó nếu như mà mình vẽ nhanh thì mà cũng mất khoảng tầm 5 tiếng mình không biết 5 6 tiếng đối với các bạn là dài hay ngắn nhưng mà đối với mình thì cái này thì có lẽ là cũng khoảng tương đối thôi dạ một tranh à, chest shot của mình hoặc là một tranh headshot của mình có nghĩa là vẽ phần đầu hoặc là vẽ từ ngực lên hoặc là vẽ từ đầu lên thì mất khoảng tầm từ 1 đến 2 tiếng lâu thì có thể mất khoảng tầm 3 tiếng với một số bạn thì khoảng thời gian này thì có thể là các bạn có thể giả full một tranh rồi nhưng mà với mình thì thiệt sự là nó chưa đủ bởi vì mình đầu tư rất là nhiều cho cái tranh của mình thành ra là cái thời gian mình bỏ ra càng lâu thì cái công sức của mình nó sẽ càng xứng đáng mình sẽ tỉa top tranh rồi hoàn thiện tranh một cách đẹp hơn chỉnh chu hơn và dạ, một tranh half body mà mình mất trung bình đã khoảng từ 6 đến 8 tiếng rồi thì một tranh full body thì mình mất khoảng tầm từ 1 đến 2 ngày để mà vẽ full tranh có nghĩa là mình không tính thời gian mình ngủ vì làm chuyện khác á, thì mình mất khoảng tầm nhiêu đó à, thường thì mình sẽ vẽ luôn kiểu giả ờ, dạ luôn khoảng tầm 5 tiếng kiểu vậy à, và tính tổng xương xương thì, mình mất khoảng từ 1 đến 2 ngày để mà vẽ full bức full body full background và đẹp chi tiết kiểu vậy uhm, cho nên thời gian thì thực sự rất là lâu và cái việc mà vừa vẽ mà còn vừa quay video clip thì nó sẽ mất thêm của mình tầm khoảng 2-3 tiếng cho mỗi lần setup để mà quay nữa ấy thành ra là mình vẫn chưa có thời gian nhiều để mà làm video à, mình cũng hay nói các bạn là thiệt sự thì mình chỉ đang dành ngày cuối tuần ra để quy để mà mình quay video và mình dựng thôi cho nên là nếu như mà bạn nào muốn coi cái video vẽ full body thì à, ừ, các bạn hãy sub cho mình đi và theo dõi để mà mình khi nào mình ra một video vẽ full body thì các bạn hãy bay vào để xem liền ha <laughs> thêm nữa là đa số các tranh trên video của mình á là tranh commission cho nên là mình không muốn các bạn chép lại hoặc là mượn lại post của dán post dán của mình để mà vẽ ok như mình đã nói ở trong một cái video trước làm ơn tôn trọng tác giả phát commission và chính cái tự trọng của các bạn nữa nên là mình hy vọng là các bạn không tự ý sao chép tranh của mình với mọi hình thức cho dù các bạn có inbox xin mình cho mượn post hay là xin mình cho cái này cái nọ thì mình cũng sẽ trả lời là không bởi vì đây là lên commission mình quay video cho các bạn coi đã là hơi lố rồi à, bởi vì thường thì mình nghĩ là cái commission á, thì chia sẻ cho các bạn xem cái quy trình mà mình vẽ thôi còn cái việc mà các bạn mượn thơ và các bạn mượn cái ý tưởng hay là cái gì đó của mình thì mình thật sự là mình không thích điều đó nếu như mà các bạn coi cái tranh đó của mình là một cái rap thì ok được các bạn có thể mượn ý tưởng trên cái trên cái post đó và tự phát triển ra của mình ok mình không có gì cả nhưng mà uh, please đừng mượn và sao chép hoặc là copy nguyên cái post hay là nguyên cái tranh của mình mình không hề thích điều này ha dạ yeah. còn uh, sale ảnh thì uh, mình muốn cấm thì cũng <laughs> không có cấm được cho nên là tùy các bạn uh, nếu mà bạn nào muốn xem nhiều tranh của mình hơn thì các bạn có thể follow trang Facebook cá nhân Sò Kimura hoặc là trang Instagram cá nhân của mình a Avon Hikori ấy thì mình sẽ để cái đường cái đường link bên dưới cái phần à, description box là cái phần mô tả các bạn có thể vô trong đó và nhấn follow mình ha để mà xem nhiều cái tranh nhiều cái artwork của mình hơn nha ok đúng rồi các bạn nếu mà bạn nào mà muốn xin add với mình thì rất là xin lỗi các bạn bởi vì cái nick này mình không add nữa mình hạn rất là hạn chế add à, ờ, nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn có thể inbox cho mình để mà trao đổi ha à, khi mà inbox thì các bạn có thể nói luôn tất cả các vấn đề của các bạn bởi vì mình rất là ít khi nào mình check nhưng mà nếu mà các bạn cứ mở đầu câu cái hi chào bạn xong các bạn các bạn ngừng thì mình sẽ không có rep tin nhắn ấy thì thành ra là các bạn nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn tin một tràng dài cho mình rồi mình sẽ rep ok đúng rồi kênh uh, youtube cá nhân và facebook của mình thì cũng sắp được uh, ờ, 10.000 lượt sub và follow rồi cho nên là mình sẽ tổ chức một cái giveaway nho nhỏ dành cho các bạn cho nên là hãy subscribe và follow mình ngay đi để mà còn uh, hóng chờ cái giveaway của mình dành cho các bạn là gì nữa nha <laughs> Video thì cũng đã dài dòng rồi cho nên là mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau của mình nha Bye bye